Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện phần thứ nhất, phần thứ hai, phân tâm, phân thân tập hội. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở khắp trăm ngàn muôn nước, địa mục không thể Nghĩ bản không thể nói xiết vô lượng thế giới đều đến để hội tại tới lao lợi. Nhờ có sức thần của Đức Như Lai, các phân thân đấy cùng với các vị đã được giải thoát, tùy các phương tiện Đường nghiệp báo kể ra có hàng nghìn vạn năm tha cùng cấm hương hoa đến cúng giảng Phật. Những chúng cùng đến đều nhờ địa tạng Bồ Tát giáo hóa giúp cho an thụ lưu đạo vô thượng chính đẳng biến giác không còn thoái chuyển. Những chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đã phải trải qua trong vòng sinh tử. Ở trong sáu đường chịu những đau thương không tạm ngừng dứt nhờ lòng từ mẫn thề nguyện sâu dày của Ngài địa tạng nên tất cả chúng đều chứng đạo quả. Cả thầy khi đến cung trời đau lợi lòng họ vui mừng chiêm ngưỡng như lai không hoài mỏi mắt. Bây giờ Thế Tôn giữa cánh tay vàng xoa đầu hóa thân địa tạng Bồ Tát trong nghìn muôn nước không thể nghĩ bàn, không thể nói xét vô lượng thế giới mà dạy bảo rằng Ta ở trong đời ngũ trực xấu xa giáo hóa chúng sinh ngưng ngại như thế, khiến chúng đều phục bỏ tà theo chính, mười phần chúng sinh còn vài phần ác, ta cũng phân thân ra hàng trăm ngàn vạn ức hóa thân rộng mở phương tiện, nếu trong chúng có hoặc kẻ lợi can nghe liền thích nhận hoặc kẻ thiện quả trên cần khuyên bảo sẽ được thành tựu hoặc kẻ ngu độn dạy dỗ lôi rồi cũng hướng theo hoặc kẻ nặng nghiệp lòng không kính ngưỡng những bọn chúng ấy hết thể khác nhau ta đều phân thân độ cho được độ cho giải thoát à, hoặc hiện đa thân đành bà hoặc hiện ra thân đàn ông đàn bà hoặc hiện ra thân trời rồng quỷ thần hoặc hiện ra núi rừng nguồn sông suối ao giếng đầm, đầm hồ làm lối cho người đều được giải thoát hoặc hiện ra thân tiên đế hoặc hiện ra thân phạm vương hoặc hiện ra thân vua chuyển vân hoặc hiện ra thân quốc vương hoặc hiện ra thân à, cư à, cư sĩ hoặc hiện ra thân tể phụ hoặc hiện ra thân quan lại hoặc hiện ra thân tỷ khiêu tỷ khiêu ni hưu bà tắc y bà di cho đến những thân thanh văn là hàm bích trên Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sinh chẳng phải chỉ hiện một thân Phật trước các người đâu. Địa tạng ông xem ta đã trải qua bao nhiêu số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng ngưỡng ngại khó dễ như thế. Nếu còn có kẻ chưa điều phục được phải theo nghiệp báo ông đạo và chịu khổ nghẹn nào? các ông nên tưởng nhớ đến thời tan cần phóng trúc trên trời đau đợi. Um, khiến cho chúng sinh ở cõi xa bà đến khi Bồ Tát Di Lạc ra đời đều được giải thoát hết những nỗi khổ được Phật thụ ký. Bây giờ hết thảy các hóa thân địa tạng Bồ Tát ở các thế giới hợp thành một hình nơi lệ thương cảm mà bạch Phật rằng con con từ bao kiếp nay nhớ Phật tiếp độ khiến cho con được thần lực không thể nghĩ bản trí tuệ đầy đủ nên con phân thân ra các các thế giới như các trong hàng trăm nghìn vạn ức mỗi một thế giới hóa muôn đức thân mỗi một phân độ trong nghìn vạn người khiến cho chúng đều quy tín tam bảo lìa hàn sinh tử hưởng vui niết bàn ở nơi phật pháp những chúng sinh nào chỉ làm việc lành chỉ bằng sợi tóc giọt nước hạt cát hoặc là nhỏ hơn chỉ là một hạt bụi có cũng dần dần đủ cho giải thoát được lợi ích lớn địa tạng bồ tát bao lần bận phật kính mong thế tôn xin đừng bận tâm đến các chúng sinh ác nghiệp sau này bây giờ thế tôn bèn khen ngợi ngay địa tạng bồ tát hay thay hay thay táo chỗ trong được tọa nguyện Từ bao đời kiếp sát xưa đến nay Thường phát nguyện lớn đủ hết chúng sinh Thời ông liền chứng đạo quả bồ đề Nam mô địa tạng Bồ Tát Ma Tát Ha ha ha.